Hi, xin chào tất cả mọi người Có mặt trong video ngày hôm nay có là Phước Sửu Thùy Vi Hay à, chị em tụi mình là đang à, có mặt tại một cái dự án khá đẹp tại Nhà Bè phải không chị Thùy Vi? Ừ. À, thì à, Phước Sửu muốn lấy cái cảm nhận của chị như thế nào khi mà chị lạc chân vào một cái dự án khá đẹp tại Nhà Bè như thế này? thì hôm nay là Vi với Phước Sửu sẽ đưa đến cho quý khách hàng một cái việc dự án siêu phẩm của khu vực khu Nam Trời ơi, nói là này. siêu phẩm chắc là ừ. nó có gì đặc biệt lắm không ừ. chị? Rất là đặc biệt luôn à, đặc biệt từ cảnh quan từ à, từ à, từ tiện ích của dự án đến hiện tại là cái giá thành của dự án luôn Phước Sửu chính xác à, nói đến dự án này thì quy mô là 350 hecta và dự án này chỉ xem xem Phú Mỹ Hưng thôi và tổng quy mô của dự án và có 3 phân khu chính luôn và trong phân khu thì có khá nhiều tiện ích từ là uh, trung tâm thương mại tài chính mà những cái uh, thiết những uh, phân khu về trường học uh, bệnh viện và chăm sóc sắc đẹp tất cả toàn diện có trong khu này luôn chị Thùy Vi ạ à. hiện tại bây giờ Vi Phước Sửu là mới chỉ là giới thiệu đến quý vị là là một cái phân khu thứ nhất là River County One của dự án Tổng quy mô là tầm khoảng là 17.8 hecta và trong đây có khoảng 350 căn gồm là nhà phố, shop house, biệt thự và có những căn dinh thự sát bờ sông này chị Thùy Vi. Ừ Hiện tại giờ Vi với Sửu đang đứng tại một cái con đường ờ, ven bờ sông nha Wow, một con đường ven bờ sông Thì giống như Phước Sửu đang bay lai cam Thì mọi người nhìn thấy là một cái cung đường khá đẹp dọc theo bờ sông Và hai bên như mọi người đang nhìn thấy thì uh, có khá nhiều cây xanh nè Miss Vi Và ở đây thì uh, khá nhiều loại hoa thấp tầng và cao tầng ở Mỹ Vinh khung cảnh thì cực kỳ là thơ mộng luôn mình giống như là lạc vào một cái xứ thần tiên vậy đó giống như là mình đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải là ở Chính nhà xác. Ờ, ở đây thì à, như khách hàng của Phước Sửu à, có thốt lên rằng à, bước vào cổng dự án là một cái khu thương mại mua bán khá sầm uất à, những cái căn shop house thì à, ờ, có khá nhiều cái tiện ích đang đưa vào hoạt động rồi nhưng mà khi mà bước chân vào cổng dự án thì wow một cái khách sạn à, à một cái resort năm sao Mỹ Vi ừ. bởi vì nó khá đẹp khá đồng bộ và đặc biệt là có theo như mọi người đang à, ví dụ đang mà đang lia máy bay lay cam thì mọi người nhìn thấy là ở đây á, là cái một cái cách thiết kế là bán cổ điển ừ. một cái gam màu như chị Thị Vi nói như thế nào nó có phù hợp với khách hàng và à. cái, cái cái cái style hiện tại hay không hiện tại là cái gam màu ở đây là mình có cái màu nâu trầm yeah. Dạ. nó nó phù hợp với cái tông sang nha bán cổ điển sang sang, sang trọng á sang trọng. cái màu này thì khó mà lỗ thời phong chị thùy ừ. vi đó thì à, mọi người như nhìn thấy một cái gam màu khá đẹp à, tôn tôn vẽ lên tôn vinh lên một cái dự án khá đẳng cấp tại nhà bè và đặc biệt á, là tại dự án này thì có ba club house lớn và 6 công viên đúng rồi nhưng mà mình mình lúc đầu á thì mình khi mà mình dự án chưa có làm xong á thì mình thấy cái cái sông nó cũng nhỏ ừ. nhưng mà hiện tại bây giờ vi đang đứng ở đây nè vi được nhìn thấy cái cảnh hoàng hôn xuống nè nó khá là lãng mạn luôn mà cái dòng sông của mình là nó lớn lắm nha quý vị chính xác Phước Sương sẽ kỳ. à, liệt cái máy để cho quý anh chị thấy cái dòng sông này hiền hòa như thế nào à. và thơ mộng như thế nào với quý anh chị mà khi mà sở hữu dòng sản phẩm này á có nguyên một cái bến gọi là cano đi hay gọi là còn à. gọi là du thuyền để quý anh chị có thể là đi theo cái đường thủy nè mình có thể là đi dọc theo tất cả cái tuyến đường mà mình thông ra sông Sài Gòn và mình có thể đi du lịch nhiều nơi nữa đó biết vì... đây chính cũng chính là cái điểm nổi bật mà mà một cái điểm mà giống như gọi là lợi thế của quận 7 trong cái việc là du lịch luôn đó quý vị chính xác mình có hệ thống sông rạch ha đúng rồi, đúng rồi. nói đến là nhà bè thì nói đến Sài Gét nhà bè và một cái tâm điểm đầu tư khá cực kỳ là hấp dẫn cho quý anh chị à, với một cái mức giá khá hợp lý Phước Sửu sẽ điểm qua sơ qua về những cái dòng sản phẩm và mức giá À, okay. cái sản phẩm đầu tiên chị Thùy Vi có thể là à, nhấn mạnh cho quý anh chị khách hàng đó là dòng sản phẩm nào à, mình có sản phẩm shop house thì hiện tại bây giờ khu vực nhà bè của mình á là hiện à, là chưa có một cái điểm mà gọi là uh, về hạ tầng ờ, xã hội á, ăn uống á vui chơi ăn uống thì cái cái khi mà cái cái shop house của gia Zyget này hình thành á thì là mình sẽ có những cái um, những cái cư dân họ về và họ đem những cái dịch vụ tiện ích công cộng về thì là nguyên cái nguyên một cái trục đó nó sẽ trở thành một cái tụ điểm ăn uống mới đúng rồi shop house thì với diện tích là 7 x 18 thiết kế ừ. một trệt ba lầu và giá hiện tại đang rất là thấp là giá rơi vào tầm khoảng hơn 20 tỷ đến khoảng 23 tỷ 24 tỷ một căn và dòng sản phẩm thứ hai Phước Sửu đang muốn giới thiệu đến quý anh chị đó là nhà phố mặt ừ. bên trong của shop house đó là diện tích ngang 7 dài 17 xây dựng một trệt hai lầu sân thượng và mức giá hiện tại rơi vào tầm khoảng hơn 15 tỷ đến khoảng 17 tỷ một căn và những cái dòng mà sản phẩm tiếp theo là biệt thự song lập à, có hai loại sản phẩm đó là song lập và mini là 9,5 nhân 17 à, xây dựng là một trệt hai lầu giá rơi vào tầm khoảng hơn 20 tỷ đến là 22 tỷ một căn à, dòng sản phẩm thứ tư đó là biệt thự song lập 10 x 20 được à, xây dựng một trệt hai lầu sân thượng và giá hiện tại là rơi vào tầm khoảng chỉ khoảng hơn 23 đến 25 tỷ một căn và những cái căn biệt thự đơn lập là 15 nhân cho 20 thì giá rơi vào tầm khoảng từ 35 đến 37 và cái dòng sản phẩm cực kỳ hot đó là à, đơn lập à, 15 nhân cho 20 à, và những căn dinh thự thì giá rơi vào tầm khoảng từ 50 đến 65 tỷ một căn ở vi khá ừ. nhiều sản phẩm của Big vi vậy? Dạ đúng rồi anh chị Thì hiện tại giờ Vi với sổ á, thực sự là đang nắm cái khu vực này rất là nhiều sản phẩm và trong cái thời gian này á, là cái thời gian mà anh chị có thể là uh, khi mà mình có nhu cầu thực tế thì thời gian này chính là cái thời gian anh chị có thể ra tiền để xuống tiền để mà mua những cái sản phẩm bởi vì bên em cũng sẽ có những cái sản phẩm mà gọi là ngọt á sửu ha chính xác đó đó là một cái cơ hội là một cái khay để cho anh chị chốt điều và lựa chọn dự này là một trở thành một dự cực kỳ hợp lý rồi à, Phước Sửu và Thùy Vi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau nha ừ.